Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota à, Cũng như những video trước Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn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 Tại thị trường trong nước, mẫu xe này luôn giành vị trí quán quân về doanh số trong phân khúc bỏ xa các đối thủ khác. Về ngoại thất, xe có kích thước khá lớn và hầm hố. Ở phần đầu Toyota Fortuner 2.4 AT4x2 2020 trở nên ấn tượng nhờ cụm đèn chiếu sáng có thiết kế thanh mảnh vuốt ngược sang hai bên hông sắt nét. Xe sử dụng lưới tản nhiệt là dạng hình thang ngược với những đường viền mạ chrome sáng. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ có khả năng chỉnh và gập điện, về nội thất, Fortuner 2020 sử dụng kiểu vô lăng ba chấu bọc da, thiết kế thể thao được tích hợp thêm nhiều phím điều khiển, chức năng tiện nghi cho người sử dụng. Ngoài ra, xe được trang bị lấy chuyển số thể thao, cho trải nghiệm lái cực kỳ phấn khích cho người lái. Phía sau tay lái là cụm đồng hồ Optitron cao cấp, cho khả năng hiển thị trực quan chính xác các thông số vận hành, Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm, dạng cảm ứng, có kích thước 7 inch, có thích hợp định vị toàn cầu GPS và các giao thức kết nối như Bluetooth, USB và AUX. Hệ thống giải trí này đi kèm với bộ 6 loa quanh xe, mang đến trải nghiệm âm thanh chân thực hơn cho hành khách.